Mình là Maxi Hôm nay gia đình mình sẽ chuyển tới nhà bạn trai của mẹ Và gia đình của ông ấy nè răng súng nè Mình cũng mừng cho mẹ Nhưng mình nhớ nhà cũ Và thiên nhiên nữa Và... Hả? Ờ, ai đó? Hả? Không thể tin được là cậu có thật Mình là Tiên Rằng mình cần răng của cậu để về nhà À đúng rồi, đây là Wen à, Cậu ấy ham vui lắm Mình là Maxi Mình thay răng lâu lắm rồi Hả? Bị kẹt ở thế giới loài người Mình cá là ở đây, không so được với thế giới tiên, đúng không? Mình thích ở đây hơn Ô, ở nhà mình không hòa nhập lắm Bé Tiên cần giúp đỡ Cậu nên ở lại đây không được đâu Nếu như tiên đăng ở đây quá lâu Thì sẽ bị biến thành bông hoa Mãi mãi sao Đưa bé về nhà Chúng ta phải tìm ra cánh cổng Cánh cổng phép thuật Trong cây cổ thụ Cần sự can đảm Nếu mình là cái cổng ma thuật Thì mình sẽ trốn mất không ta Xuống đi Xuống đi mau Không Tình bạn Con bé bắt đầu biến đổi rồi Violetta Đi thôi tìm cánh cổng nào và gia đình Con nghĩ em ấy đã bỏ đi rồi Con biết dễ đi đâu nè Bé Tiền trắc trối Giả dạ, ngu hả? Mấy cái vụ giả ngu không có ba tôi đâu Ủa khoan Khởi chiếu tại rạp ngày 17 tháng 2 năm 2023